Ờ, anh ơi em bán ờ, bảo hiểm xe máy xe ô tô tài sản dự kiến thì em sẽ bán thêm bảo hiểm tình yêu nha anh sẽ bán thêm bảo hiểm tình yêu nha anh wow bảo hiểm tình yêu nữa hả em thích trai hay gái em dĩ nhiên là thích gái rồi anh hỏi bên kia kìa <laughs> dạ dạ em ờ, anh là thích em rồi đó thích em rồi đó thích em rồi đó thích em rồi đó anh hỏi em em hỏi là, là sinh con đó nhưng mà em sau thích... này là lúc mà ừ. sanh con à. thì là em thích có con trai con gái em tâm sự với bạn đúng rồi à, à, nếu em thích con trai hay con gái anh thì con nào cũng được hết á dạ con nào cũng được ừ, miễn là con của của nhau là được dạ <laughs> với lại là ừ, em thích con gái đầu lòng hơn ok cũng được không đi giờ <laughs> nói nè em cảm nhận nãy giờ như thế nào em á chứ ai nữa <laughs> dạ, à, em à, cảm thấy bàn tay mềm mại ấm áp Ừ. Dạ. anh có thích không? phát cũng thích anh. Thích hả? Dạ. Em mua muốn mời bạn đi du lịch Vũng Tàu không? Nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình à, sẽ làm à, tài xế bạn trẻ đi mình đi Vũng Tàu. Anh ơi, nếu như đi Vũng Tàu mà em không biết bơi thì sao anh? Anh cũng đâu biết bơi đâu. Anh cũng đâu biết bơi đâu. <laughs> Xin chào anh à, Quyền, Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào toàn thể quý vị đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Võ Công Lý, hiện đang à, công tác và làm việc tại công ty à, thép Vinakiway, tinh thần thép. Quê quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ủa là là Lý làm ở thép Vinakiway luôn hả? Dạ đúng rồi chị Hồng Vân. Wow, em, trời em ơi, ở... vậy là tinh thần thép bữa nay là <laughs> em khó tránh khỏi rồi nghe. rồi còn em giới thiệu luôn nè. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào ờ, anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả mọi người. Em ờ, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Em đến từ Đồng Nai, năm nay em 25 tuổi. À, công việc của em là em là nhân viên kinh doanh bên bảo hiểm phi nhân thọ. À, anh ơi, em bán bảo hiểm xe máy, xe ô tô, tài <laughs> sản. Dự kiến thì em sẽ bán thêm bảo hiểm tình yêu nha anh. <laughs> bảo hiểm tình yêu nữa hả? ảnh hưởng nghề nghiệp ha. Đây em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho mình cho đàn gái nghe đi em dạ ưu điểm của em là nhiệt tình hòa đồng cởi mở ừ. không hút thuốc có nhậu nhưng mà nhậu tầm ba bốn lon là quá vâng. cần câu rồi khuyết điểm khuyết điểm của em là rụt rè nhút nhát trước đám đông hơi nhắc gái xíu nhắc gái xíu còn em thì sao dạ um, em thì ưu điểm của em là uh, em ờ, vui vẻ hòa đồng khi nào cũng cười hết anh ơi <laughs> còn uh, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính và hay suy diễn dạ yeah. Ừ hay suy diễn hả dạ chà cái suy diễn hơi bị mệt mỏi đó nha dạ, suy vâng. diễn theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực dạ tiêu cực nhiều hơn tiêu cực nhiều hơn hả dạ. wow rồi ờ, nếu như vậy thì là em nói luôn về tình yêu của em đi mấy dạ. mối tình rồi em ờ, trải qua hai mối tình ừ. mối tình ờ, đầu tiên của em là quen nhau được 6 năm từ năm cấp 3 tới khi đại học học xong đại học và đi làm một năm thì không hợp thì chia tay và ừ. mối tình thứ hai thì quen nhau gần một năm thì <laughs> không hợp thì không hợp hay là tại mình suy diễn nhiều quá rồi mình ghen tuông dạ, rồi không mối tình thứ hai là không hợp hợp rồi mà bạn trai em hãy nói một chút xíu về tình trường cho bà nàng gái nghe à tình trường của em thì ờ, chính thức là không không có ai hết của em đó gì chưa có để ý một cô gái nào trơn hả em có em có để ý mà mối tình đơn phương hồi năm uh, lớp 12 mà chắc giờ bạn nữ chắc cũng đi lấy chồng rồi mà không có nói hay sao không nói lúc đó nhát gái quá giờ còn nhát không không giờ lên đây là tấn công luôn tấn công đúng không à. Ờ. À. có nắm tay con gái lần nào chưa chưa anh chưa có hung chưa chưa hung luôn có coi phim cảnh hung không hả? wow có coi phim cảnh hung luôn lúc mà coi phim cảnh hung thì có cảm giác sao lúc mà coi phim cảnh hung à, em à, em bấm qua đoạn khác lạ ta giới tính cũng hơi lững lơ chút à <laughs> không nhưng mà em thẳng hoàn toàn chắc không chắc rồi đàn gái như thế nào thì à, bây giờ đàn gái à, nghe như vậy thì cũng bị sút mồ hôi nè bên đây mồ hôi quá trời luôn nè chút xíu mình sẽ test thử cái cảm giác của mình khi mà mình nhìn thấy người ấy là mình cảm nhận được liền là người ấy là ai yeah. Dạ. <laughs> rồi <laughs> à, còn bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em thì là em mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào dạ yeah. Ờ, à, hình mẫu lý tưởng bạn trai của em á thì à, bạn ờ, đừng hút thuốc bạn có ừ. thể nhậu được nhưng mà bạn biết kiềm chế biết điểm dừng à, thứ hai nữa là bạn phải có tinh thần cầu tiến à, tính tự lập à, biết nấu ăn ví dụ như là khi mà bạn kết hôn rồi thì bạn lấy vợ bạn đi công việc hoặc như nào đấy thì bạn có thể tự lo được dạ dạ em chào à, anh chào gái dễ thương trắng tươi à à em nhưng nếu như bây giờ giờ hai đứa tìm hiểu nhau được thì khoảng bao lâu em cho đàn trai bước tới Dạ em uh, khi nào cũng có tinh thần sẵn sàng hết rồi Ồ sẵn sàng hết dạ. rồi <laughs> Nhưng mà năm nay bên nhà trai nó nhiêu tuổi quên rồi Em 25 tuổi anh Quỳnh Linh Trời ơi nhưng mà có duyên tuổi nha. 25 nhưng mà ừ, chững chạc quá à, ừ. thiệt luôn á Nhìn không có nghĩ là cái ờ, số tuổi là 25 mà phải là chững chạc hơn Dạ Em ờ, nói gì cho chị Vân biết là cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào đi Dạ mẫu hình lý tưởng của em là bạn gái dễ thương, ngoan, hiền, biết quan tâm chia sẻ công việc em không thích điều gì ở phụ nữ hay hay hay cảm ràm vậy đó nhưng mà bây giờ đã đến lúc là mình muốn tìm một cái nửa của mình rồi đúng dạ, không dạ đúng rồi tới lúc ừ. Ờ, hôm nay em đi với ai vậy em đi với mẹ và các anh đồng nghiệp ở nhà máy em chào mẹ dạ thì dạ, xin chào uh, chương trình bạn muốn hẹn hò dạ chào uh, ờ, mc quyền linh và mc hồng vân dạ. tôi là mẹ của công lý ưu điểm uh, của công lý là cũng biết lo lắng cho gia đình khuyết điểm của công lý có cái là nhiều cái cái hay hơi ngủ hơi hay, hay muộn ngủ nướng và uh, mẹ thấy cô gái bên đây cũng rất dễ thương và cũng uh, hợp với con thấy có gương mặt khu thê á nếu mà hai con <laughs> hai con có duyên với nhau á thì uh, cho nhau cơ hội và hướng đến tương lai nhớ nha em tinh thần thép nha rồi tặng quà nhau đi cưng dạ, dạ mình có quà tặng bạn dạ vâng em cũng có quà tặng anh em có ờ, cái món quà là hai cái ờ, món quà này em có ý nghĩa của mỗi cái khác nhau dạ cái ờ, đầu tiên là cái quyển nhật ký thì trên cái quyển nhật ký này em tâm đắc nhất là cái câu là đừng cố gắng là một người đàn ông thành công mà hãy cố gắng là một người đàn ông có giá trị thì uh, em muốn gửi đến anh Ờ, giống như là những cái điều trong đây trong cái sổ này em đã ghi sẵn ra những cái điều mà em muốn gửi đến anh dạ em gửi anh còn cái album thứ hai mà em muốn tặng anh thì mang ước ý nghĩa là um, khi mà bạn yêu một ai đấy thì ờ, đồng nghĩa với việc là bạn muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc nhưng khi uh, cái hạnh phúc đấy lại đôi khi lại không có bạn thì nếu như mà hôm nay anh với em có duyên rồi mà không có nợ thì anh hãy lấp đầy những cái hạnh phúc riêng của anh vào đây mặc dù nó không có em còn nếu như mà mình có duyên mà có nợ thì mình hãy lấp đầy vào đây dạ cảm ơn dạ, em trời ơi rồi nè bạn nói lý do sao bạn tặng con gối bông ờ, ngơ con heo dạ con con heo là biểu hiện cho tuổi của em em sinh năm 1995 con heo à. mỗi mỗi mỗi tối bạn nhìn bạn nhớ đến em ừ đó phải nói cho rõ dạ, ừ dạ. em phải ôm cái con heo này để nhớ đến anh rồi dạ. thôi hai đứa dạ. ngồi ghế tâm sự đi nào trời ơi thương để tập đây đi em à, em cảm nhận về anh như thế nào ừ, lần đầu tiên thì em thấy anh thì anh bảo anh hơi rụt rè nhưng mà cũng có chút rụt rè trong đấy đấy à. <laughs> dạ um, anh thấy em sao anh thấy em dạ. dễ thương à, à, hơi nhìn da trắng tóc ngắn nói chung là ok ừ, à. có giống trong tưởng tượng của anh không <laughs> giống giống đó cũng giống cũng giống giống giống như trong cái cái cái cái cái bill mà anh ờ, đang ghi trong chương trình đó à giống cái suy nghĩ ồ vậy đó hả như vậy là cỡ giống được bao nhiêu phần trăm dạ cũng 70 phần trăm như vậy 70 phần trăm hả dạ ừ. hồi nãy em nghe không rõ là anh làm ở đâu ạ à? hiện tại là anh đang ở dưới bà rịa vũng tàu anh ở vũng tàu à, em thì em ở biên hòa thì nếu như mà quen nhau thì uh, bao lâu thì mình gặp nhau một lần ạ à? hai hai lần trên một tuần dạ dạ rồi dạ. thời gian làm việc của em thì cũng thoải mái Um, em hỏi anh chút xíu là uh, anh có tự lập và biết nấu ăn không ạ? Ờ, nấu nấu ăn nấu ăn thì anh uh, nấu nhiều lắm giống như là mì tôm nè <laughs> chiên trứng nè dạ à. thôi nấu chi nữa ăn chi nữa <laughs> được rồi bây giờ nè bây giờ em tiến tới ha em nắm tay bạn gái em hát cái bài gì đó à, gọi là à, đông đầy cảm xúc gì đó rồi rồi ha, tiến tới mạnh mẽ lên nào dạ. dân chơi mà dạ, em cao hơn cả núi dài hơn cả sông rộng hơn cả đất xanh hơn cả trời anh yêu em anh yêu em nhiều thế thôi <laughs> chưa nắm y nguyên luôn nắm y nắm hoài luôn <laughs> đứng đứng nắm tay luôn nắm chặt chưa chưa buông nắm đi giờ dạ. nói nè em cảm nhận nãy giờ như thế nào em à, chứ ai nữa <laughs> dạ, à, em là cảm thấy bàn tay mềm mại ấm áp ừ. dạ em có thích không quá cũng thích anh thích hả dạ em mua muốn mời bạn đi du lịch vũng tàu không nếu mà bạn có thời gian rảnh thì mình à, sẽ làm à, tài xế bạn chở đi đi vũng tàu em dạ. tưởng tượng một buổi gặp đầu tiên thế nào tả cho bạn gái nghe giống như nãy em nói anh tưởng tượng trong mơ mình gặp người yêu thế nào đó nói chung là ngày ngày ngày đầu tiên đi chơi thì anh sẽ dẫn em à, đi uống cà phê đi ngắm đi à, đi ngắm biển rồi ờ, đi tắm biển mùa này đi hải đăng cũng đẹp lắm em <laughs> anh ơi nếu như đi vũng tàu mà em không biết bơi thì sao anh anh cũng đâu biết bơi đâu anh cũng đâu biết bơi đâu <laughs> vậy thôi vậy thôi mình đi chỗ khác đi anh dạ yeah bây giờ là gì nè em nói với ờ, bạn gái đi nếu mà sau này mình cưới nhau về thì tiền bạc ai giữ rồi ờ, mình thích con trai hay con gái nó trao đổi luôn đi nếu mà cưới nhau về thì thì ờ, anh sẽ nhường số phần tiền đi làm lại cho cho em bao nhiêu phần trăm anh à, chắc chín mươi phần trăm rồi em nghĩ khoảng 70 phần trăm là được à. phần còn lại anh nên giữ để trang trải ví dụ như là những cái cần lúc dạ. không cần dạ. em thích trai hay gái em dĩ nhiên là thích gái rồi anh <laughs> hỏi bên kia kìa <laughs> dạ dạ em à, anh là thích em rồi đó thích em rồi đó <laughs> anh hỏi em, Đúng rồi. hỏi là, sinh con đó nhưng mà em sau thích... này là lúc mà sinh ừ. sanh con à. thì là em thích có con trai con gái em tâm sự với bạn đúng rồi à, à, nếu em thích con trai hay con gái anh thì con nào cũng được hết á dạ con nào cũng được ừ, miễn là con của của nhau là được dạ <laughs> với lại là ừ, em thích con gái đầu lòng hơn ok cũng được được rồi trở về vị trí bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm tay thích thì bấm ngay không cần phải chờ đợi nếu mà chúng ta cảm giác đây là của nhau bấm luôn không bấm cần luôn. phải đếm không cần đếm luôn đúng rồi còn nếu như chúng ta yeah, tôi khỏi cũng nói nữa <laughs> ôm chặt liền ôm chặt coi cảm giác thế nào lần đầu tiên đó ôm hai tay không phải khoác vai, ôm hai tay vậy nè bây giờ nụ hôn đầu tiên sẽ xuất hiện nè dạ đó <laughs> ôm lại nè, ôm lại liền Đúng. Ôm chặt vô, bắt đầu ôm Bắt đầu hít, hít, hít mạnh lên <laughs> Thôi tội nghiệp nó em chưa yêu lần nào nụ hôn đầu tiên thấy sao em trai dạ rất là ngọt ngào hãy yêu nhau cả cuộc đời nhé dạ, hãy hỗ trợ cho bạn trai em nha dạ rồi bây giờ thế này tiếng sẽ tên làm xíu bây giờ xin phép gia đình đi ha cho em à, xin à, phép được à, chào gia đình bên bạn nữ và sếp ạ em xin hứa là sẽ bảo vệ lo lắng cho bạn nữ suốt đời ạ dạ. em em dạ. nói gì với mẹ Dạ, con chào cô, em chào sếp, em chào mọi người thì Hồi gặp nhau hôm nay là cái duyên, còn cho nhau cơ hội là cái nợ Thì uh, hy vọng là tụi con sẽ cố gắng uh, gìn giữ những cái điều tốt đẹp nhất dành cho nhau Thì nếu như đi được một chặng đường dài thì đó là một điều tốt cảm ơn ạ <laughs> Hay lắm